mẹ em nấu mẹ em còn chê mẹ Đó. mẹ xem chương trình mẹ đừng có la con nha <laughs> em có thể tự ờ, độc lập tài chính em tự kiếm ra tiền lo cho bản thân và lo được cho gia đình em à, em đã độc lập từ tài chính từ năm 22 tuổi sau khi em tốt nghiệp đại học rồi ờ. em độc lập tài chính từ năm 18 tuổi rồi chị ơi rồi vậy là anh giỏi hơn rồi vậy là xuất sắc hơn cả dạ em đầu lời đầu tiên em xin uh, kính chào anh uh, quyền linh em chị hồng vân ừ. và các bạn khán giả ở trường quay và bạn nữ bên kia em uh, tên là hoàng ngọc vũ năm nay em 28 tuổi hiện tại thì em đang uh, làm việc và sinh sống tại thành phố hồ chí minh vũ làm gì vũ dạ em làm uh, lập trình viên và marketing online à ở quận mấy vũ dạ ở em làm ở nhà luôn ở quận dạ, mấy gò vấp gò vấp Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân mình nào Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào Đấy tất em. cả Em tên là Jessica, năm nay em 26 tuổi Em đang làm à, designer và editor của trung tâm tư vấn du học Âu Mỹ oh. Dạ, em đến từ à, Đà Lạt Vậy đó Và hả? hiện tại em đang à, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Em làm ở quận mấy? Dạ em làm ở quận 3 anh Quyền Linh hợp lý dạ, vâng, dạ. Jessica dạ, hả tức là dạ. tên tên việc của mình là gì dạ em tên là thúy ạ có ưu điểm khuyết điểm gì mình nói cho bên nhà gái nghe đi dạ ưu điểm uh, ưu điểm của em thì uh, em là một người sống rất là tình cảm ừ. uh, rất là quan tâm đến gia đình tốt và em mà đã muốn làm cái gì á thì em sẽ quyết tâm làm đến cùng về mà khuyết điểm của em á thì thứ nhất là em có hút thuốc cái thứ hai á là em rất là kén ăn tại vì nhiều khi mà mẹ em nấu mẹ em còn che mẹ em nấu mẹ em còn che tại vì không có học khẩu vị của em thôi thôi dạ. mẹ nấu mà không học khẩu vị biết ai nấu mà học đây trời ơi không chúng... tại vì ngon là được à tại vì em nêm nếm em nêm ăn ăn thấy ngon vậy là, là em nói à. mẹ em nấu không ngon gì không không phải mẹ em nấu uh, cũng ngon nhưng mà cũng tùy món ngon à trời ơi dạ mẹ khó. mẹ xem chương trình dạ. mẹ đừng có la con nha <laughs> khó khó trong ăn uống đó nghe bạn này nè còn mình Rồi. thì sao nè dạ ờ, khuyết điểm của em là do cái tính chất công việc của em là làm thiết kế cho nên em phải thức khuya nhiều á chị tối ngủ em hay bị nói mớ à. em hay bị nghĩ là bị đồng nghiệp dí hay là sếp dí còn cái khuyết điểm thứ hai của em là mỗi lần đi coi phim á là em hay ờ, để ý những cái hiệu ứng hơn là để ý xem là nội dung của phim như thế nào hay ừ. hay dở diễn viên đẹp hay xấu cho nên người ta đi coi phim với em thì người ta hơi bị chán em ăn nhiều nhưng mà không có mập được <laughs> trời ơi cái đó ưu điểm nó cưng dạ. cưng <laughs> dạ. ở đây không ăn mà hít không khí không còn mập đây nè muốn chết vậy đó dạ. ừ. đừng có nói chữ mập nó nhạy cảm lắm thôi nín đi giờ ưu điểm mình là gì nè dạ em có thể tự ờ, độc lập tài chính em ừ. tự kiếm ra tiền lo ừ. cho bản thân và lo được cho gia đình em ngày hôm nay em có chuẩn bị một cái món bánh do em tự làm mời hai mc cùng với anh trai bên kia trời ngon à trời ngon à anh quyền lên ơi nếu như mà anh ăn bánh của em á mà anh thấy ngon á thì à, anh có cho em cái địa chỉ đi là em sẽ làm và ship qua nhà anh trời ơi được trời ai ơi. như bà mối kia trời ơi cưng dạ. mình đã bắt đầu độc lập về tài chính từ năm bao nhiêu tuổi dạ à, em đã độc lập từ tài chính từ năm 22 tuổi sau khi em tốt nghiệp đại học rồi ờ. và em đã từ cái thời điểm đó là em đã gửi tiền về lo được cho gia đình quá giỏi xuất sắc nha bạn trai nghe xuất sắc nha em độc lập tài chính từ năm 18 tuổi rồi chị ơi dạ, rồi vậy là anh giỏi hơn rồi vậy đó. là xuất sắc hơn càng tốt em ơi dạ. tôi độc lập tài chính từ lúc 3 tuổi rồi nè dạ. <laughs> dạ. bây giờ mối tình của mình thì được mấy mối tình rồi em có một mối tình sâu đậm nhất một mối tình 8 năm mà em đã chia tay được một năm rồi ừ, thanh mai trúc mã luôn á lúc mà bọn em yêu nhau thì không có vấn đề gì hết mà khi ra làm chung thì mâu thuẫn nhiều và anh đó không bảo vệ được cho em và bọn em chia tay à dạ. vậy hai đứa làm chung chỗ hả dạ đúng rồi tội nghiệp quá mối tình 8 năm mà chia tay mấy mối tình này nói cho bà mối nghe đi dạ em chào, chào chị dạ, hồng vân ừ. Em uh, đã trải qua hai mối tình Một mối thì là em đơn phương năm lớp 8 Thôi thôi. Còn cái mối tình gần đây nhất thì em chia tay cách đây 2 năm Mới quen được có khoảng gần năm thôi Gần năm mà chia tay 2 năm rồi Thì cũng không có gì là sâu sắc rồi đúng không? Chỉ có ấn tượng nhất là mối tình năm lớp 8 mà em yêu đơn phương người ta thôi chị Vậy đó hả? Dạ. Bây giờ vẫn còn yêu không? bây giờ mình chỉ nhớ về cái ký ức thôi chị chỉ giờ người ta đã ức. có gia đình rồi không, không người ta chưa có gia đình người ta mới có bạn trai thôi em kiếm tiền từ năm 18 tuổi luôn vâng 18 tuổi em cũng chạy em cũng ra đời em làm nhiều ngành nghề em chị có nuôi gia đình không em có, có gánh nặng về gia em đình em vẫn có hỗ trợ ba mẹ tiền sinh hoạt các à. thứ vậy rồi giờ mình đã có nhà riêng chưa không em ờ, vẫn ở chung với ba mẹ em em thích cái mẫu người con gái như thế nào thường thì em thích một, một, một người con gái là biết nấu ăn là em thích rồi đó hiền lành biết uh, quan tâm chăm sóc với gia đình bạn đó là designer đó mấy cái người như vậy chắc lành lắm á em em sợ nhất Chị là những biết, người lăn tại vì nhất là em ờ em nhìn là em sẽ hết hồn tại vì người ta design á, là về cách ăn mặc về gu ăn mặc của người ta rất là có gu rồi Đúng em không? em thích một người mà giản dị tí thôi đừng có mà cầu kỳ quá hiện đại thì cũng được nhưng mà đừng có hiện đại quá chị hại điện á dạ. bên đây cũng có gu vậy mặc quần rất tan nát ông mối sao người ta y vậy thôi ông tưởng ông mặc đồ lành lặn à cũng có rất màu da dạ. hay thật hình mẫu lý tưởng nếu mà xét về bản vẻ ngoại hình đó thì ừ cỡ Mizu cỡ Mizu rồi có cần giỏi giống như Mizu không không không cần không cần đâu bình thường là được chị chỉ cần ngoan hiền giao diện dễ thương đừng có chỉnh sửa photoshop nhiều ấy ừ thôi đừng chỉnh sửa tự nhiên truyền thống nhưng mà bây giờ người ta là vừa giỏi mà vừa có cái nét của Mizu thì theo em thì sao thì nếu thì mà sao? vậy em sợ em bị lép vế thôi chị ơi mi gì đây anh anh anh giúp em em chào anh Quyền Linh trời ơi dễ thương bên đây á, nghe em nói á, thì dạ. biết rằng em là một người cũng rất là năng động dạ. và biết uh, tự lập biết kiếm tiền ha thì em yêu cầu như thế nào em muốn một chàng trai thế nào có thể diễn tả thứ xem dạ về ngoại hình á, thì em không có yêu cầu gì hết vì em quan niệm là một chàng trai quá đẹp thì nó sẽ không có chung thủy em chỉ cần là em không. nhìn em yêu là được không đúng đâu có những người rất đẹp nhưng họ dạ. rất là chung thủy dạ. ờ, có đôi khi có những người không đẹp mà họ không chung thủy dạ. cái này cũng tùy theo con người chứ đừng mình đừng nói đẹp là không chung thủy cái đẹp như chị hồng dân đó chị cũng chung thủy lắm chứ bộ chị cũng chung thủy lắm chứ bộ người ta đừng nói con trai người ta không có nói đến phụ nữ mình nói phụ nữ ai cũng chung thủy hết trơn á tám mươi phần trăm là phụ nữ chung thủy rồi nhân ờ, nhà gái à. tôi xin mời ông một ờ, cái bánh với lại ờ, bạn bên kia một cái bánh mời rồi cho được không không rồi nhận xét giờ ông thích ăn gì tôi lấy hả ăn gì đưa nè? cho bạn trai ăn trước đi đó được. mọi người ơi đẹp lắm luôn Trời cô gái ơi, bánh nhiều màu sắc đi sắc để coi bạn trai ăn cái gì em ăn cưng cái ơi, đi cho ăn dạ, cái gì dạ, nào? Dạ, em đang đang thèm không bỏ tay ra cho em lấy cái này chị cái cái cái, cái mà nhiều nhiều màu sắc cốm phải không dạ, rồi dạ, dạ. ok lấy đúng cái mình thích ta <laughs> thôi vậy thôi em nhờ em nhờ anh Quỳnh lên để em lấy thôi, cái thôi, có tới hai cái cốm em là dây chính mà rồi ăn đi xong còn cái nữa được không không kèo quá đúng quá, rồi chúng ra phải đưa mình hết hộp á dạ. thưởng thức đi em thưởng thức Hmm. ngon quá nhưng ngon quá <laughs> nhân kem nhưng kem ngon quá ngon thì à, bên nhà gái tôi nói là à, nếu mà anh linh thích thì là bạn sẽ làm bạn ship tới tận nơi cho anh còn cái nữa thôi không ngon quá sao bạn trai thấy sao nè cho cảm xúc coi nè Điều đây bỏ thùng rác vô ngon chị ơi cho em xin thêm một cái nữa chị ơi <laughs> đó thì để nói cho bạn biết là bạn khó ừ. ăn đúng không bên đây là bánh là rất là khó được đàn trai chịu quá đó bên nhà gái tôi có quyền chậm <laughs> em hình dung cái à, người con trai ngồi bên rào bên kia như thế nào ừ, có thể là anh đó cao mét tám ừ. mấy có mét tám không anh không em ơi xuống xuống dạ mét bảy cũng được à. mét bảy hả em được dạ cỡ cỡ đây ừ. mét dưới được không em ơi em nghĩ là anh có mắt hai mí hả anh anh có mắt hai mí không anh mắt hai mí nhưng mà mét rưỡi được không em Ủa hồi nãy em mới nói mét 7 mà Không mà ý anh hỏi á là mét rưỡi được không? Cũng được không sao được. Em chỉ cần con trai giỏi nghe, thôi Nghe cũng được nó hơi bị miễn cưỡng em <laughs> Em nghĩ là anh um, tóc anh nhiều Rồi sao nữa là tưởng tượng dạ, nữa không? Em nghĩ là anh đang mặc một cái áo sơ mi và một cái quần tay Mang đôi giày tay Đúng không anh? Áo sơ mi thì có nhưng quần... Sao? Đúng ta quần jean rách quần từ rách không sao cá tính tại em cá làm tính. designer tưởng em thích những mà. cá tính à, ngày hôm nay ừ. em có kế một cái này dạ đây hãy nói với chị em gửi cho ai dạ em muốn gửi cho anh trai bên kia đó chỉ là lời nhắn của em để gửi cho anh đó thôi à. lời nhắn này hâm rồi hai tay đàng hoàng bên đây người ta trân trọng đàn trai xin phép nhận có kèm bánh nữa tốt đúng rồi đúng rồi đọc đi em anh à, em là một cô gái bình thường nhưng chắc chắn sẽ khác với tất cả các cô gái khác. Em là người không ngại học hỏi và chăm chỉ để đạt được mục tiêu. Em đang tìm kiếm người đàn ông có thể chưa có gì trong tay ngay bây giờ, nhưng chắc chắn sau sau này phải có chí tiến thủ. Em không ngại cùng anh vượt qua khó khăn nhưng anh phải chắc chắn một điều. Anh phải thật sự cố gắng hết mình cho cả hai để không phải vì chuyện miếng cơm manh áo mà sau này nặng lời với nhau. Em đưa ra thử thách này nếu anh đồng ý em em muốn cùng anh đặt mục tiêu cho tụi mình là anh sẽ đạt được thành công trong công việc và sẽ có được mức lương thu nhập ở con số 30 triệu một tháng anh chấp nhận thử thách này của em không em nói lương em nhiêu tháng lương em hả ừ. khoảng khoảng nhiêu tháng khoảng bằng cái mức lương bạn đang yêu cầu có khi nào hơn không cái này bí mật anh lập trình viên là lương cao lắm nha vâng vâng vâng Sao tôi nói cho nhiều? các bạn biết lập trình viên hiện nay tôi có thuê lập trình viên rất nhiều rồi làm một tháng từ 60 triệu đến 80 triệu được chưa dạ. yên tâm chưa đàn gái dạ thử thách này đã vượt qua vâng à. cô gái đi với ai vậy dạ em có đi với chị đồng nghiệp và chị ở chung nhà với em em à, cô hồng vân và chú Quỳnh linh và mọi người trong trường quay thì cháu là đồng nghiệp cùng với lại cơ quan của thúy và ở cùng nhà với em ạ với cái bạn trai bên này thì chắc là um, khá là hợp với lại cái yêu cầu của thúy ấy. thúy nói là thúy không yêu cầu ngoại hình thôi nhưng mà thúy rất là thích những cái bạn mà ngoại hình sáng sủa nhìn vừa vừa mắt của thúy ấy. <laughs> cho thấy là um, bạn bên này thì khá là hợp với thúy có điều là thấy bạn uh, thúy nhà em thì hơi uh, ít nói với lại uh, bạn uh, hơi nội tâm dễ bắt nạt ấy bạn bên này thấy lanh quá cô <laughs> sợ là về bạn bắt nạt thúy ấy, với lại là bạn có nói là cái chuyện người yêu cũ của bạn ấy mà bạn còn lấn cấn cái tình yêu suốt từ năm lớp 8 đến giờ thì không biết là sau này bạn uh, giả sử như mà bạn đến với Thúy đi mà cô gái kia thì cô cũng chưa lấy chồng thế cô lại muốn quay lại với bạn thì bạn tính thế nào hoặc là bạn nói là bạn ờ, đã tính toán hết cái chuyện như là lấy vợ sinh con rồi này kia thì ờ, bạn tính thế nào con bạn đi học như nào rồi ờ, tiền tiền là bỉm sữa rồi học hành như nào bạn đã tính như nào rồi thì bạn chia sẻ một chút cho thúy và mọi người ở đây cùng biết đó về cái vấn đề mà mỗi tuần lớp 8 á, thì hiện tại thì mình không có còn nhớ đến nó nó chỉ là một ký ức thôi chứ là mình không có lưu luyến còn về việc mình lăn á lăn ở đây không phải là lăn theo kiểu bắt nạt người khác mà lăn ở đây là lăn trong công việc trong các mối quan hệ để mình giao tiếp tốt với lại mọi người xung quanh còn mà về vấn đề mà bạn à, muốn thắc mắc là mình chuẩn bị những gì như là con cái tiền sinh đó cái đấy thì mình đã chuẩn bị trong đầu hết rồi cho nên là bạn cứ yên tâm những cái gì tốt nhất là mình sẽ dành cho người con gái của mình yên tâm thì yên tâm rồi nhưng mà nếu được thì bạn uh, chia sẻ một chút đi tại vì nhiều bạn trai cứ hứa hẹn ấy em cứ về với anh em yên tâm em sẽ thế này em sẽ thế kia thế thì mình mình mình biết nhiều bạn trai cũng hứa hẹn là sẽ yên tâm nhưng mà nếu mà bạn muốn chi tiết ý của bạn là muốn chi tiết luôn gì đúng không cũng không cần phải chi tiết nhưng mà bạn có thể nói là ví dụ bạn uh, nếu như mà bạn đến với thúy chẳng hạn thì là cái uh, cái dự định về uh, cuộc sống của bạn như nào con cái thì uh, sinh mấy đứa chẳng hạn này sống ở đâu rồi học cái gì như thế nào đó à cái vấn đề đấy thì cái vấn đề đấy là sau này với lại mình mình sẽ học với bạn gái ví dụ như con cái thì uh, sẽ học ở trường quốc tế còn sân ở bệnh viện quốc tế rồi nếu mà học á, thì mình định hướng con cái mình sẽ học theo lĩnh vực công nghệ thông tin luôn chứ mình không muốn con mình phải đi theo những lĩnh vực khác tại vì nó là cũng là đam mê của mình dạ, à, nghe bạn trai chia sẻ thì thấy là hợp với thúy rồi ạ cảm ơn rồi bạn cảm trai. ơn ờ, bạn bạn bạn nữ rồi bây giờ xin mời bạn trai bạn đi với ai vậy Dạ em đi với lại à, anh họ của em à. à em chào chị Hồng Vân với chào anh Quỳnh Linh với à, các bạn trong uh, trường quay. Em là anh họ của Vũ cũng ở gần nhà Vũ thì do cái đặc thù cái công việc của em làm trên online với lại tiếp xúc khách hàng nhiều á. Nên cái tính tình nó hơi năng động một xíu. Bác. Nói về tương lai á thì Vũ có chia sẻ với em á là Vũ cũng đã chuẩn bị cho cái ngày uh, những ngày sắp tới nếu mà lập gia đình rồi cứ yên tâm về vấn đề đó hay chia sẻ với anh điều đó yeah. Dạ. <laughs> rồi thôi bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi nha đúng rồi mở rào thôi mở rào tiến lên tiến lên nhận quà trao quà nào có món quà tặng bạn dạ em cảm ơn tại mình em à, tính mua hoa rồi. nhưng mà mình lại thấy bạn như một đóa hoa rồi cho nên là mình đứng đó đứng đó bạn. đứng đó mở hoa quà đó luôn dạ Em tặng anh bức tranh em vẽ về Đà Lạt á anh Anh có đi Đà Lạt bao giờ chưa anh? Anh đi đúng một lần năm học cấp 3 Tại vì anh ít khi đi du lịch xa Tại vì mỗi khi đi xa là anh thấy nhớ nhà Quà của anh đa dạng Anh uh, tặng em uh, một con gấu bông Một cái uh, lắc tay dạ. Với lại một cái đồng hồ thông minh Với lại một cái lọ đựng hoa Để em trưng trong phòng cho đẹp Với lại có một cái tấm thiệp đọc tấm thiệp đi đưa cái quà đây à. người cô đơn trái tim rất dễ tổn thương nếu em không ngại hãy để anh là mảnh ghép còn lại trong trái tim em nhé dễ thương quá anh bình thường anh nói chuyện cũng ngọt ngào vậy không bình thường anh thường anh nhắn tin hay anh ghi ra giấy thì anh ngọt thôi chứ nói chuyện anh ngại nói ngọt lắm <laughs> dạ. em có giống như trong anh tưởng tượng nãy giờ không cũng cũng giống á anh nghĩ ở sau bức màn nãy giờ em là một người ngoại hình như thế nào thì anh nghĩ là em một người ngoại hình nhỏ nhắn dạ dễ thương xinh xắn <laughs> có giống như cái mẫu người mà anh muốn có giống như mizu không anh cũng được uh... không phải cái mizu là chẳng qua là anh đưa ý tưởng vậy thôi nhưng mà không không phải giống trăm phần trăm được em cũng là vô, vô tiêu chuẩn của anh đúng cô đúng cô của anh <laughs> em uh, có nhận xét gì về anh không nói chung em rất là thích uh, con trai năng động và em thấy anh cũng làm nghề liên quan tới công nghệ giống em em rất là thích với lại em thích con trai đeo mắt kiến nữa hồi nãy em không wow. nói đeo mắt kiến nhìn chi thức ừ, thì ờ, không biết là em ổng ờ, không hay là em dự định muốn của là anh mình tìm là hiểu bao kỹ giờ lập gia đình không dự định của anh thì anh tôn trọng quyết định của bạn nữ nhưng mà theo anh á thì ờ, mình tìm hiểu kỹ á thì mình lúc mà mình lấy mình lấy nhau thì nó nó nó nó đỡ được những cái giống như là những cái mâu thuẫn theo em á thì cái chuyện quen lâu hay không nó không quan trọng bằng cái chuyện mà đủ duyên nợ thì mình đến với nhau em em đang sống ở dạ, ở, ở, ở trong 3. Sài Gòn luôn hả dạ. em à. thuê nhà ở chung với chị còn ba mẹ em ở dưới ờ, ở Đà Lạt anh à Đà Lạt hả dạ. Ờ, anh cũng thích Đà Lạt lắm á nhưng Vậy mà giờ anh... anh có lý do để đi Đà Lạt rồi đó thì đó anh không ngại đến Đà Lạt đâu anh chỉ cần <laughs> em đi cùng anh thôi À tại vì hồi trước anh có đi Đà Lạt nhưng mà đấy là năm cấp 3 anh có đi đúng một lần rồi, còn sau đó đi là anh không có đi Đà Lạt. Dạ. Tại vì không có ai đi cùng với anh hết á. Lâu nay em cũng đi về Đà Lạt và đi có một mình thôi, em cũng muốn có người đi cùng với em. À. Thường nếu mà em em có thích đi du lịch không? Dạ có anh. Thường thì em đi du lịch thì em đi uh, xa không hay là em đi ờ? Em chỉ đi trong nước thôi. Không anh biết rồi, trong dạ. nước nhưng mà ý là em đi bằng xe máy đi phượt dạy đi phượt hay là em đi như à, nào? Ờ, em không có thích đi phượt lắm ờ cái để giống anh á dạ đúng tại vì ngồi xe lâu mệt dạ, lắm đúng rồi. đúng rồi cái thời gian đó mình có thể dùng để đi chơi nó thoải mái hơn là thời gian ngồi xe nó rất là mệt ông anh đi du lịch là anh phải đi máy bay không à? chứ anh đi xe là anh chịu không anh không không đi được điểm xe. đó anh với em hợp nhau rồi à, anh thì bình thường anh làm việc á anh máy anh ngồi máy tính một ngày có khoảng mười mấy hai mươi tiếng là anh ngủ ít nhưng mà cái sở thích của anh á là đọc truyện xem phim với dạ. lại anh nghe mấy cái nhạc nào mà hay hay thì anh hay edit lại mấy cái video để xong anh up lên facebook anh để lâu à, lâu anh vô anh nghe em cũng hay uh, dựng phim em có thể tiến tới và nắm tay cô gái nói điều gì đó hoặc hát một bài nào đó em hát dở bạn em nhường bạn gái hát Thôi, trước được. em không hát được anh nói với em cũng được không cần phải hát đâu Thôi, nắm tay cổ đứng lên đi dạ. cưng người ta đưa tay nãy giờ rồi không chịu nắm nữa <laughs> anh sợ em vậy luôn không tại tay anh ra mồ hôi cho nên anh ngại nắm tay anh nắm tay kia được không em đâu có ngại đâu rồi anh nói gì với em đi anh hy vọng là em và anh có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau dạ anh anh anh thấy em thì anh cũng rất là mến em dạ uhm. tí nó bấm nút nha em tí nó bấm nút nha em bấm nút nha. <laughs> nãy giờ chúng tôi đã để thời Đây. Vâng. gian cũng khá dài để các bạn có thể trao đổi về rất nhiều thứ Quyết định bấm nút là phải có trách nhiệm với điều đó Chuẩn bị một hai ba Hết thời gian Tốt rồi Rồi, thôi mình nắm tay đi cưng Nắm tay đi <clears throat> đó mình uh, trao nhau cái uh, nụ hôn đầu tiên đi cưng anh xin phép uh, hội anh em nhé à, hai đứa rất là dễ thương luôn <laughs>